Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đại Bài Tướng Trần Đại Quang được em trai cho lên phim Quốc Tỏ đang cất tiếng gáy Trò chơi chính trị tại Việt Nam là một thứ không thể nói ra, không thể được viết thành sách Vì thiếu minh bạch nên bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam cứ chiến nhau trí tử Trong khi viết thành chuyện, dựng thành phim thì họ thường tô hồng thành tích của các đồng chí Những người đã nhắm mắt Ngàn Thu thì vì thất bại bỗng chốc trở thành anh hùng và những tác phẩm mang màu sắc tuyên truyền. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ, em trai của ông Trần Đại Quang. Ông Võ Nguyên Giáp là cánh tay đắc lực của ông Hồ Chí Minh. Ông Giáp được Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng thành một tượng đài lớn chỉ sau ông Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thực tế, ông Võ Nguyên Giáp gần như bị mất quyền lực dưới thời ông Tổng Bí thư Lê Duẩn. Từng là một đại tướng chiến công lẫy lừng, ông Võ Nguyên Giáp bị trao cho chức Chủ tịch Ủy ban Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch. Nói cho đơn giản, Ủy ban này làm công tác đặt vòng tránh thai cho phụ nữ toàn cõi Việt Nam. Một chức danh được xem là sỉ nhục đối với tướng quân lừng lẫy như ông, vậy mà ông vẫn âm thầm làm. Sau năm 1975, ông Võ Nguyên Giáp trở nên thất thế ngay trong Bộ Quốc phòng, nơi mà ông có uy tín nhất. Vào năm 1980, ông Võ Nguyên Giáp bị ông Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng quân đội đẩy ra rìa và từ đó ông Giáp bị ông Lê Duẩn bạc đãi công thần và trao cho ông chức Chủ tịch Ủy ban Dân số và Sinh đẻ có kế hoạch như là một sự sỉ nhục vị tướng này. Là con người thất bại trên chính trường nhưng sau khi ông Võ Nguyên Giáp chết, Đảng Cộng sản Việt Nam lại dựng thành phim, viết thành sách để ca tụng ông Võ Nguyên Giáp như là một anh hùng của thế kỷ vậy. Đấy chính là trò đều cáng của những người làm chính trị trong đảng. Quật cho người ta tơi tả, xỉ nhục người ta nhưng ca tụng họ lại lên mây xanh. Đánh đấm nhau ở hội trường thật ca tụng công khai chỉ là công cụ tuyên truyền cho chính trị. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Tỏ làm phim cho anh trai của mình. Vào ngày 9 tháng 2, ông Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực của Bộ Công an, họp bàn sản xuất phim về ông Trần Đại Quang, anh trai của ông Tỏ. Ai cũng biết ông Trần Đại Quang là bại tướng trên chính trường. Ông đã bị đối thủ dụ ra khỏi tổ kén là Bộ Công an, đẩy vào chiếc ghế hữu danh vô thực, rồi sau đó tiến ông về với bác Hồ. Ông Trần Đại Quang là một biểu tượng của loại tướng võ biển chỉ biết bắt bớ nhưng kém về nhãn quan chính trị. Hiện nay ông Tô Lâm đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi vết xe đổ của ông Trần Đại Quang khi ông cương quyết từ chối chức chủ tịch nước không có thực quyền. Không thể nói là cả ngành công an không ai biết ông Trần Đại Quang cũng chẳng tấm gương gì nổi trội cả. Ngoài tấm gương làm bại tướng dưới bàn tay lạnh lùng của kẻ thực lực mạnh hơn trên bàn cờ chính trị. Việc làm phim với ông Trần Đại Quang cũng không dạy được ai. Vậy thì ông Trần Quốc Tỏ làm phim này có dụng ý gì? Cũng là một ý về chính trị đây. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm sẽ làm gì khi Trần Quốc Tỏ gáy tiếp. Ông Trần Quốc Tỏ cho Bộ Công an làm phim về anh trai của ông. Điều đó có nghĩa là ông Tỏ cho biết rằng tiếng nói của ông trong Bộ Công an vẫn đang rất có trọng lượng, chứ không hề lép vế về cái bóng quá lớn của ông Tô Lâm. Không biết kỳ họp hội nghị trung ương sắp tới đây, ông Trần Quốc Tỏ và thế lực Ninh Bình có vận động để đẩy Tô Lâm vào chiếc ghế chủ tịch nước được hay không? Nếu làm được điều đó thì Trần Quốc Tỏ là người có lợi nhất. Tại Bộ Công an, Trần Quốc Tỏ vẫn đang nổi lên Tô Lâm thì nuôi tướng Lương Tam Quang để hòng thế chỗ của ông sau khi ông rời chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Không biết đấu đá bên trong thế nào, nhưng có vẻ như ông Trần Quốc Tỏ đang cất tiếng gáy cho thấy ông cũng đang có trọng lượng. Ông Trần Quốc Tỏ cũng chưa thể hiện điều gì, liệu ông Tỏ tại Bộ Công an có hơn anh trai hay không, và liệu rằng nhãn quan chính trị của ông có khá hơn anh trai hay không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 Ông Vương Đình Huệ cũng từng là Phó Thủ tướng dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc làm Thủ tướng. Tuy nhiên, hai cựu Phó Thủ tướng còn lại bám trụ đến thời Phạm Minh Chính lại bị đổ. Còn ông Vương Đình Huệ thì rút đi không hề hấn gì. Có thể nói trong ba trụ bên dưới trụ Tổng Bí Thư thì trụ Chủ tịch Quốc hội là ít sóng gió nhất. Nguyên nhân là trụ Chủ tịch Quốc hội và trụ Tổng Bí Thư là cùng phe. Cũng may ông Vương Đình Huệ là ông đã thua Phạm Minh Chính trên đường đua đến ghế thủ tướng vào năm 2021 nhờ không có thực quyền nên trụ Chủ tịch Quốc hội mới né được cơn bão Việt Á, chuyến bay giải cứu. Đây là hình ảnh ông Phương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam hiện nay. Vào ngày 8 tháng 2, ông Vương Đình Huệ đã chuẩn bị các đề tài gai góc cho kỳ họp Quốc hội sắp tới. Ông Vương Đình Huệ cho Hội đồng Dân tộc các ủy ban Quốc hội nghiên cứu lựa chọn những vấn đề nhức nhối đang nổi lên hiện nay để tổ chức giải trình chất vấn như vấn đề đăng kiểm, khó khăn của thị trường bất động sản, thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Ông Vương Đình Huệ là người xuất thân từ ngành kinh tế, ông Huệ có đủ trình độ để nhìn ra những vấn đề khó khăn mà ông Phạm Minh Chính đang phải đối mặt như hiện nay. Và lại, ông Vương Đình Huệ từng 5 năm trải qua nhiệm kỳ Phó Thủ tướng Chính phủ, còn trước đó ông là trưởng ban kinh tế của Trung ương. Nên ông Huệ biết phải chọc vào đâu mới gây khó khăn cho phía bên chính phủ. Thêm nữa, ông Vương Đình Huệ là dân đại học ngành tài chính, ông Huệ từng học tập, giảng dạy, làm quản lý ở trường này, đặc biệt nhiều nhân vật từng xuất thân từ trường này đều leo cao và có chức vụ rất lớn. Đó là ông Nguyễn Xuyên Hùng, cựu Chủ tịch Quốc hội, Vũ Văn Ninh, cựu Phó Thủ tướng, Trần Bắc Hà, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng BIDV, Đinh La Thăng, cựu Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh hầu hết những người làm to ở góc trường này đều ít nhiều giúp đỡ Vương Đình Huệ trên con đường quan lộ. Tuy nhiên, người Mông Huệ chọn để phò lại là ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam. Trò chơi quyền lực có thành hay bại nó phụ thuộc vào việc chọn chủ soái mà thờ. Ông Vương Đình Huệ đã biết chọn ai, đồng thời ông Huệ cũng có may mắn ủng hộ. Rất nhiều lần ông Vương Đình Huệ thua ở lần đấu tranh nhưng ông lại thắng chung cuộc là nhờ may mắn. Và cứ mỗi lần như vậy, kẻ chiến thắng lại nhận hậu quả rất thảm khốc. Lần đầu tiên đó là ông Huệ cạnh tranh với Nguyễn Bá Thanh thành công thần của ông Nguyễn Phú Trọng. Trên cuộc đua này, ông Vương Đình Huệ đã bị trở thành người thứ yếu vì sự nhát gan của ông, ông sợ đụng chạm. Tuy nhiên, Nguyễn Bá Thanh gặp đại họa và vai trò công thần tự nhiên rơi vào tay Vương Đình Huệ mà không phải nỗ lực gì nhiều. Lần thứ nhì có lẽ là cuộc chạy đua đến chiếc ghế thủ tướng. Lần này ông Vương Đình Huệ lại thua ông Phạm Minh Chính, nhưng may cho ông Vương Đình Huệ là ông Chính cũng đang vất vả chống lại cơn bão thanh trừng với vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là nguyên nhân. Nếu ông Phạm Minh Chính không trụ vững trước bão thì người được lợi nhất lại là ông Vương Đình Huệ. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ đang chuẩn bị hàng để quần bên phe chính phủ. Với vai trò là Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ đang muốn những vấn đề của chính phủ ông Phạm Minh Chính bị phơi ra trên truyền thông trong nước và quốc tế. Các buổi chất vấn thành viên chính phủ tại Quốc hội luôn được truyền hình trực tiếp và được báo chí tường thuật cặn kẽ. Chính phủ của ông Phạm Minh Chính hiện nay đang gặp rất nhiều vấn đề lớn, những vết lở loét đang bị khoanh phui, đấy là cơ hội để ông Vương Đình Huệ chọc cho nó loét thêm ra. Cuộc chiến cung đình đang rất căng thẳng